sâu nửa đời âu gập gành mưa gió nửa đời người chợt nhận ra tuyết rơi bên khung cửa sổ lệ ta rơi lòng ta đau thừa cô đơn quá dịu sầu tìm mến say chỉ mong sẽ yên lòng hơn mình tôi lê bước lạc vào giấc mơ hão yên mà đâu biết em phụ vào từ sân đất trời dài sâu nửa đời âu gập gành mưa gió nửa đời người chợt nhận ra tuyết rơi bên khung cửa sổ lệ ta rơi lòng ta đau thừa cô đơn quá dư sầu tình men say chỉ mong sẽ yên lòng mình tôi lê bước lạc vào giấc mơ hao yên mà đâu biết em cũng phải từ xa đất trời diều nào với tôi thương bấy lâu nguyện thân cháy một đời bóng cô góc chơi mờ sáng gió mưa trắng mà tôi kiếm này chọn một mình giọt lệ ta sẽ trắng rơi một lần tôi lại bước nàng vào giấc mơ hão huyền mà đâu biết em phù phàng thiên sân đất trời ngàn mình dịu đựng nào với tổn thương bên vẫn bước đi về